Chào mừng các bạn đến với chương trình Bất động sản của Duy Nguyễn à, Đối với Duy Nguyễn không kinh doanh bất động sản Như nó thẳng Duy Nguyễn không kinh doanh bất động sản Duy Nguyễn không làm cò bất động sản Nên các bạn dự án Các bạn bán đất bán nhà Đừng có chào tôi Tôi không có mua tiền đâu mà mua cha Trời đất ơi mình làm video bất động sản cái mình Nó tưởng là mình giàu Nó tưởng là mình tiền mua nào là gì Aqua City Nào là Win City rồi nào là gì mà Manhattan gì của Manhattan gì cũng nào đó tùm lum luôn Phú Quốc cũng kêu nữa tôi không có tiền nó khổ quá mà tại sao Dương Nguyễn làm video bất động sản Dương Nguyễn quảng cáo tứ trụ ông ơi quảng cáo tứ trụ tứ trụ là chỗ tập gym và bán súp tới tứ trụ đi mua súp và tập gym hiểu chưa nhưng mà để có được tứ trụ ngày hôm nay là cái kinh nghiệm bất động sản của Dương Nguyễn nó cũng bầm mình rồi nó cũng bầm mình à bữa nay duy nguyễn nói chủ đề ngắn gọn làm sao để có được số hồng đẹp đôi tay Zimmer đâu chỉ để làm thơ mà quy lực tới từng trang sổ đỏ sổ đỏ là khái niệm ngày xưa đó là sổ đất sổ hồng là sổ nhà bây giờ nó một sổ một màu là màu hồng rồi vậy làm sao để có sổ hồng đẹp cái này là cái kiếm tiền đó ba mà tôi lên tôi nói cái này chắc nó chém tôi luôn thật sự nhạy cảm ông ơi mấy cái sổ đỏ sổ hồng này dịch vụ nó chạy một cái là mấy chục triệu đó tiền công á tiền công đó ông nội hiểu không nhưng mà biết vậy đi vậy thì định nghĩa thế nào là sổ hồng sổ hồng là gì là giấy chủ quyền ok giấy chủ quyền nhà đất là sổ hồng thì trên cái giấy đó nó sẽ ghi rằng đất và tài sản gắn liền với đất rồi cái, cái vụ này có thằng chiêu ha à. chị luôn cũng xương máu có con cha kia đi mua nhà kinh nghiệm non kinh nghiệm non mày ô ấy kinh nghiệm non gặp phòng công chứng cùi bắp nó ghi là bán đất trong cái hợp đồng ghi là bán đất đâu mà kinh nghiệm non xong mà cái chuyển hết mẹ tiền thằng cha kia đòi nhà rồi đồ hài bãi chưa <laughs> no, no, no, no. ồ mà ghê á đổi nhà nhà cấp cấp bốn không phải cấp 4, nhà ba lầu nhà ba lầu luôn cái nhà ba lầu đó xây cũng phải mấy tỷ á ô xong rồi ông nói ủa tao bán đất tao đâu ở nhà đâu ra to cãi thua luôn mày nó bán đất không bán nhà ủa xong mà công chứng vậy mà nó không chịu nữa tức là công chứng ẩu công chứng phải nhìn vô có đúng luật hay không bao giờ là cái câu thần chú nha bạn đất và những tài sản gắn liền với đất chuồng gà chuồng chó chuồng chim đủ này nọ cây trái đất bán hết tức là sao tức là biết biết chẳng quậy gì à biết không biết không một là hai lý một mang biết không anh Di mua đất nhưng mà trên đó nó có cái nhà hiểu không ủa cái nhà đó tôi bây giỡn xây cả tỷ bạc đó ba đập bỏ luôn wow. nhớ chưa nhớ chưa chú chim ngấn lễ đau buồn trời cái nhà đó đó cho coi lại cho coi lại đi mấy em để hiểu cận cảnh chi tiết khu nhà của bốt Jim bị một nhóm người đem xe cơ giới tháo rỡ nhanh chóng có ai biết rằng khi Duy Nguyễn đang phấn khích với việc vận hành tòa nhà BBT quận 12 hoành tráng thì những hình ảnh này lại được diễn ra mà y hoàn toàn không hay biết. Có thể nói, thành Bắc, bại Nam. Khung cảnh đổ nát, trơ trọi, trống trải, hoang vu giữa chốn đô thành nhộn nhịp, tiếng máy xúc vô tình và từng mảng gạch đá vương vãi vào một ngày mưa tầm tã mà chú chim cũng phải đổ lệ đau buồn cái gì gọi là đất mà tài sản liền đó tức là cái sòi của tao luôn đó chứ giờ em không có câu đó đó các em đi mua nó nó, nó đòi đây cái sòi nó thôi giờ mày bứng cái sòi mày trả tao đi ông nội cái sòi bự chà bá sao bứng đó hiểu không hiểu không chưa kể mốt dưới đất có hũ vàng nữa đó cãi chết rồi bữa con thực tế là có con cú con con chú học xương vụ đó đó cái vụ mà bán đất thôi không ghi tài sản trên đất ông ra tòa cãi thua ông phải trả lại cái nhà cho người ta hài <laughs> phải trưởng rồi để có được cái sổ đó nói chung đất nào đất cũng phải có sổ còn đất tay thì không nói nha mấy bạn đất tay là đất không nói đất tay đất không chủ quyền đất đó thuộc dạng đất dùng đen không không không học đất dùng đen mà học đất dùng dùng đỏ đất dùng sáng và dạ. bữa nào đi tôi nói về sổ chế tay sao đang nói về sổ đỏ thôi sổ hồng thôi ví dụ đất bạn đất là sẽ có sổ hồng đúng không mà cái sổ hồng của bạn á nó từng giai đoạn nữa thập cổ lai hy đồ cũng có sổ mới cũng có sổ mới cũng có thì bây giờ tôi nói về sổ mới sổ cũ đó làm gì vậy thì gia đình các bạn có sổ cũ rồi sao bạn lật cái sổ đó bạn coi coi nhìn đẹp không không đẹp thì đi đi đi, đi làm cho đẹp đi cha nhìn vô cái sổ đó thằng thằng, thằng bán nó thằng mua nó rung luôn á Trời nó, nó nó mua nó gặp sao cũ nó rung lắm ông ơi. Nó sổ đọc hiểu chứ sổ kỳ á. Sổ đâu năm 97 tới giờ luôn hả? <laughs> ớn ớn. Rồi. Sổ đất nó rồi, giờ sổ nhà. Vậy thì cái sổ đất với sổ nhà khác nhau cái gì? Khác gì khác gì? Không, bảy sao các màu được màu trang? cái màu y chang khác tài sản là khác con khỉ gì khác tài sản là em đang nói về thực tế còn bây giờ ta nói về cái sổ đúng không cái sổ đất nó không có hình cái nhà hiểu chưa mà cái sổ đất và nhà là nó có hình vừa đất và vừa nhà quan an là cái gì thí dụ như bây giờ á cái miếng đất nó dày nó dựng cái nhà nhỏ xíu ở đây cái nhà nó làm nhìn bằng mắt thường nó có chưa chắc con sổ nó có à chưa chắc là sổ nó có thì phải coi cái trên đất trên sổ đỏ đó nó có cái nhà hay không nếu mà nó có hình cái nhà là cái sổ đã hoàn công đã hoàn công hiểu chưa còn cái sổ mà không có hình cái nhà là sổ nó chưa hoàn công lúc này mình mới hỏi tới chuyện tại sao nó chưa hoàn công không biết nó xài lụi gì đó chưa hoàn công được thôi đúng không ví dụ như tự nhiên có nhà giữa ruộng làm gì có trong sổ bảo đảm thì không có cái nhà giữa ruộng là cái nhà đó là nhà có hình thôi mà không có sổ tức là em nhìn ở ngoài nó có cái nhà nhưng mà trên sổ là không có cái nhà tại nhà đã không công nhận tao nó sẽ sai đất ruộng ai cho mày xây nhà mày ví dụ vậy đó vậy thì nếu mà không hoàn công được thì sao thôi nãy giờ nói tiếp tới thuật ngữ hoàn công nè hoàn công là gì biết không giống như à, biết tử cấm thành không bây giờ chơi qua tới trung quốc luôn nè thí dụ như ông vua ông sai ông, ông sai lính đi xây tử cấm thành thì sẽ có đội ngũ kiến trúc sư bản vẽ rồi nọ nọ người việt nam mình làm á vẽ vẽ lên rồi xong rồi đội thợ đội xây ông xây sao phải tương thích với cái ông vẽ thì khi mà ông xây sao tiêm thúc cái ông vẽ con đội đi nghiệm thu giống như ờ, thái giám của vua đi đi nghiệm thu đồ xác nhận đóng dấu ký tên vô đó xong rồi làm thủ tục cái nhà này đã hoàn công tức là cái tử cấm thành đã được hoàn công á thì mốt mà liên quân tám nước mà đi vô mà quốc trung quốc đó thì bán cái tử cấm thành có giá hơn còn nếu mà tử cẩm thành nó chưa hoàn công á thì em bán cái tử cẩm thành nó chỉ bán cái cục đất của tử cẩm thành thôi cái miếng đất nằm dưới thôi cái tử cẩm thành nó không có bán được thì cái nhà cũng vậy ví dụ như bây giờ em đi xây nhà em liên hệ à, à, kiến trúc sư vẽ cho em nhà đồ 2D 3D đồ tuân thủ quy luật nhà nước theo mật độ à, số tầng số tiết đồ cái này bữa nào nữa chuyên môn mà nói sao nha thì em thuê thầu thầu nó xây cái nhà đó dựa trên bản vẽ đó nó xây xong nó đi làm hồ sơ hoàn công nó làm hồ sơ hoàn công để ra được cái sổ thì cái sổ của em nó sẽ ịnh cái nhà lên nó ghi là cập nhật sổ hồng hiểu không tức là cái sổ hồng của em nó sẽ có biến động biến động gì đó thí dụ như nợ thuế nợ gì đó hay là, lên thổ cư lên thổ kiết gì đó thì mỗi lần như vậy nó kia là một cái biến động cập nhật sổ thì cái cái hành vi em vẽ nguyên cái nhà ịnh cái bụp vô cái trang sổ của em đó nó ghi là nó ghi lại gì cập nhật sổ hồng thì cái sổ hồng của em nó thành hoàn công rồi đó tức là có cái nhà cho nó là hoàn công chỉ vô vẽ nhà đó thôi à. mà là một thủ tục rất là nhiều khê đó, rất là này nọ kia rất là rất là ghê gớm nhưng mà bữa nay cái cái cái vlog này anh nói về sổ đẹp sổ hồng đẹp chứ anh không nói về cái nãy là định nghĩa thôi vậy thì cái sổ được như thế nào gọi là sổ đẹp tức là cái sổ đẹp là phải cái sổ của Duy Nguyễn mới là đẹp không có cười gì sổ nhanh Duy Nguyễn mới là đẹp mày nhìn không sổ Duy Nguyễn là ừ tên là tên của anh trên đó là có hình thông tin đất nhà này nọ vậy thôi nó không còn những cái dấu vết của ngày xưa là chủ cũ bán cho ai rồi chủ sau này bán cho ai rồi đất này có nợ thuế không đất này ờ, có có ruộng có riết được không tức là một cái sổ nó sẽ cập nhật được nhiều cái đúng không em hiểu không tức là để có chặn đường một cái sổ á thì trên cái sổ đó nó thẹo từ lưa hết à một lần cập nhật anh coi như lần nhất thẹo đi nó thẹo cụp cụp cụp cái thổ xấu bạc cố luôn cái thổ cái sổ rất xấu nhưng mà nhưng mà nhìn nó nó khá là chi tiết đọc rất là dễ hiểu nhưng mà anh Di không thích vậy anh Di thích là cái đất của mình thì tên mình phải nằm ngoài bìa chứ còn nhà mình mà tên mình nằm trang cuối không có chất anh Di đối với đối với anh Di là vậy nha anh cãi lộn rồi anh cãi lộn rồi nhưng mà để làm được cái việc đó thì nó phải thông qua một bước nữa tức là sao tức là khi mà lúc em xây nhà em hoàn công á em có hai option em có hai option một là cập nhật sổ hai là đổi luôn sổ tôi chủ nhà tôi có quyền nhà nước làm được hết khi mà bạn cập nhật sổ sổ hồng bạn ra rất nhanh trong vòng 3 tuần còn khi bạn cập nhật sổ bộ lộn khi bạn đổi sổ luôn á sổ hồng của bạn ra trong vòng 3 tháng nó phải đi qua nhiều khâu này nọ lấy sổ mới vẽ lại tất cả thứ chi tiết in trong kịch vô cầm sổ mới về đẹp thơm một giấy luôn <laughs> thơm mùi giấy luôn mà <laughs> đó đối với tôi vậy thôi đối với tôi đó là sau soda còn trường phái các bạn có bạn không thích nó không biết có thể là bạn không biết luôn chứ phải không thích nữa bạn đưa dịch vụ làm nó làm nào nhanh thôi à giờ bạn nói rồi giờ ra sổ 100 triệu đưa thứ 50 mày mốt ra sổ đưa 50 lại thì bây giờ bạn làm dịch vụ á thì bạn muốn lấy 50 3 tuần hay muốn lấy 50 3 tháng ở ừ, 3 tuần đúng không hợp lý thằng này thông minh xong rồi về cầm sổ xấu quắc sao mà cái nó ủa sao sổ kỳ vậy kỳ gì mày sổ mày đúng rồi kỳ gì sổ tên mày đó có cái nhà rồi đó đúng không à, đúng rồi đúng mà chị kia tùm lum vậy nhiều khi khách hàng người ta cũng biết luôn bạn nó tại vậy đúng rồi khách hàng nào khôn khôn có coi video Duy Nguyễn quay đó ấm được mày số gì phải tên tao đứng bìa rồi này nọ hình nhà tao thôi hình ông bà bà, bà, bà Lan bà Huệ ông ông tú ông tú ông tèo này nọ lum la lại cái đó chủ cũ nó không được giờ có cách nào lấy giấy xóa xóa đó không nói có 10 triệu hai chục sao nãy lúc đầu mày không nói ai biết tưởng là mày cần gấp không gấp thì vậy được rồi thôi thôi giờ giờ quỷ quyền tao đi mày ơi đưa hai chục đi có liền có liền là nhiêu có liền là nhiêu hai tháng lâu vậy vậy là nhanh rồi đó giờ muốn sáu tháng không thôi thôi, thôi được rồi hai chục vậy là ha <laughs> vậy tao mới làm ăn được đó cái sổ vậy mới là đẹp nha các bạn vậy thôi nãy à, là phần 1 là vlog là Di nói với các bạn là những cái đẹp mà trong khả năng các bạn bây giờ có những cái đẹp ngoài khả năng nói cho bạn biết thôi nha những cái đẹp ngoài khả năng là gì địa chỉ đúng không địa chỉ bây giờ tôi giàu tôi ở mặt tiền địa chỉ tôi đẹp còn bạn nghèo mà ở trong hẻm bốn sẹt thì địa chỉ bạn không đẹp cái đó bạn không thay đổi được không thay đổi được nhưng mà cái địa chỉ nằm trên cái sổ sổ cũ nó không địa chỉ nha bạn đó kinh nghiệm nhìn đi sổ cũ nó sẽ không có địa chỉ nó ghi là đất lô bao nhiêu thửa bao nhiêu solo lô số thửa thôi không có địa chỉ tại vì nhà nước quản lý hoạch đất á, thằng từng khu đúng không bạn hiểu không ví dụ như cái phường à, phường tôi đi đó quân là bốn khu đi và trong bốn khu nó vẽ một đống lô luôn lô đánh dấu đấu từ một tới nhiêu đó thửa đánh dấu từ một tới nhiêu đó trong một thửa rất là nhiều lô thửa đất là gì là một thửa chà bá vậy nè ba nó xong rồi tôi lô đất là cái nhà các bạn á vẽ từng lô từng lô thì nó có solo lô số thửa nó chưa số nhà số nhà khi nào nó ra đường rồi nó mới có số nhà đúng không nên cái sổ mới nó sẽ có số nhà và nhìn trên sổ mình biết số nhà luôn giống như bốn cái bốn cái building của gì là cái nào cũng có số nhà nó nhìn cái sổ nó đẹp nhìn vô sổ ý kiến còi nữa ba mua được mua mua được đi ra đi không ý kiến được ví dụ như địa chỉ đây của tôi là gì 107 đường số 9 thì trên sổ của tôi cũng là 107 đường ủa lộn lộn đường số 6 trên sổ tôi cũng là 107 đường số 6 luôn khỏi cãi mấy kia cũng vậy 535 Lê Nhân Khương trên sổ cũng vậy số 10 Trương Thành trên sổ cũng vậy tâm lẻ hai lúc mang mới coi rồi cũng vậy luôn đó là cái đẹp đó là cái đẹp nha các bạn còn cái đẹp thứ hai nữa tao nói sổ, sổ hồng mà nó cũng có đít có đát mà cái đẹp thứ hai nữa là gì diện tích sàn diện tích sàn không phải là diện tích đất nên nhớ diện tích sàn luôn nhỏ diện tích đất thí dụ như giờ nào có tiền đại gia xây biệt thự diện tích sàn bằng 50% diện tích đất 50 Thằng nào nhà nghèo ở quận 1 nhà trong hẻm diện tích sàn bằng trăm diện tích đất luôn Nó là luật Không có ý kiến luật được Tức là những cái quận trung tâm Mà nhà quá nhỏ Thì tụi em được xây full Thế thôi Còn nhà bè hóc môn mình chánh gì đó Nói chung là biệt thự là xây 50 bây giờ bạn thấy biệt thự nó nó có giường Nó có giường cây nó chứ có ao cá này nọ kia là xây 50 đó Chứ sao nó, nó, nó xây hết thành nhà phố thì sao nó xây nhiều lại thành nhà phố mày đất nhà phố mắc đó biệt thự bởi vậy mấy em bất động sản bú láo quá đất biệt thự bán mắc hơn mà vụ tao hả mày <laughs> làm gì đó đất bất động sản đất biệt thự bao giờ phải rẻ đất nhà phố à đất đất nhà phố 100 đất biệt thự ông 60 à, thôi được bán được thôi ông ơi vụ tôi hả nếu mà nếu, nếu mà đất biệt thự ông mắc quá tao mua 20 đất nhà phố tôi ghép lại bà đã cho rồi mua đất biệt thự làm chi đó là cách mình trả lời rồi xong rồi đẹp nữa biết nào đẹp không diện tích sử dụng diện tích sử dụng bạn xây full phép luôn là diện tích sử dụng bản cao à nó năm lầu không còn bạn xây yếu yếu hơn thì chịu thôi tự nhiên nhà nó đất ngon nhà không có điều kiện xây có tấm rưỡi rồi mốt lỡ cưới dâu cưới rể về ở đâu ba đi xây nhà khác chứ đâu nó nhiều khi mình xây nhà mình không có tầm nhìn mình không có chiến lược thật sự chứ bộ thí dụ như em được đô thị cái nghèo tôi tôi không có tiền tôi xây vậy đâu phải bạn nhắm đi ví dụ bây giờ không có tiền năm sau bạn có không năm sau nữa bạn có không năm sau đó bạn có không 10 năm sau có không mày thôi bị chết luôn đi không mà làm gì 10 năm sau không có nó không có nói chuyện như này bực mình bực mình nên thôi quay lại nè ví dụ như bạn á trong vòng mà bạn không có tiền xây nhà đúng không mà 10 năm sau bạn có thôi nhà mướn mẹ rồi bạn ơi mệt quá bây giờ mướn rẻ mà xong rồi miếng đất đó cho cho thuê mở quán cà phê kiếp động 5 năm gia hạn lần 5 năm 10 năm rồi đó vậy thôi trong thời gian đó mình cứ làm làm này nó cái xong rồi bạn cố gắng bằng xây á sao cho được được cái dự tính của gia đình mình cho nó nó nó nó xa xa chút đúng không chứ mình xây không xây tự nhiên phép phép 10 bằng xây có ba nhìn nó không nâng cấp được bà thấy con số nhà nó chưa nâng cấp bạn hiểu không làm móng sẵn xong nó xây đổ máy bàn hai mái thôi xong chừa mấy sắc chi chĩa lên nó nó chờ đó thằng đó chung cũng thuộc dạng là chưa có tiền nhưng mà nó có tầm mặc dù chưa có tiền nhưng mà nó có tầm nó xây sẵn nó ở được xong rồi chờ từ từ có tiền sẽ tiếp đó hàng, hàng, hàng, hàng đó khá là ok đó các bạn nên nói tóm lại ở Việt Nam này á cái sổ đỏ là cái gì đó là ngầu nghệ cái cà vạt xe đồ bỏ biến đó thật sự luôn nên cái sổ đỏ mình phải đẹp nữa bạn lâu lâu lấy ra hửi hoặc quạt chơi hoặc là làm gì đó mình gì đó nói chung á thì nên làm một cái gì đó cho nó nó nó, nó đẹp chứ còn bây giờ sổ mà đối với Duy Nguyễn á mà cái sổ mà nó xấu á thì để nó cũng kỳ kỳ thì muốn sổ nó đẹp thì bạn đổi bạn đổi lúc nào có nhiều lúc có nhiều cách đổi lắm ví dụ như nhà em đi tía má em vợ có nhà ở cửa rồi mà nhìn sổ số bắt cầm ra phường đổi chơi vậy đó cầm ra phường đổi chơi vậy đó nhưng mà cái này có chừng ăn ăn phốt đó cái cú đó ăn ăn xương nha cái cú đó ăn xương đó xương sao bữa sau chỉ đó, ăn, ăn cái cú đó là là là, là ăn gạch đó ăn, ăn, ăn đạn luôn á cú đó đạn nặng luôn á phải đạn dở đâu nên cái đó là không còn nên đổi vào lúc bạn xây nhà mới cái đó là đẹp nhất cái này dư đã thầy kinh nghiệm nha mình bạn nên đổi vào lúc xây nhà mới lúc đó là hồ sơ bạn nó tương đối nhanh tất cả mọi thứ nó rõ ràng nó gọi là nó nó mang một cái gì đó nó, nó đã lắm mà không không không không không, biết dùng cái từ ngữ gì để nói nhưng mà cuộc đời của Duy Nguyễn á thật sự luôn chia sẻ luôn á những cái mà Duy Nguyễn nói là có thật chứ phải không có thật Duy Nguyễn cũng nói chung là cũng nói chung là nhiều khi á những cái việc sổ sách này nọ đó là Duy à, Nguyễn thuê thời gian đâu chạy thuê phải hết á nói chung cuộc sống mình phải có đít và có đáp đúng <laughs> không nữa không mình kiếm tiền phải cho người ta kiếm với chứ giờ ai rảnh đâu lên chạy được sở tài nguyên môi trường nó, nó chạy lên quận quyện nó chạy hoài mệt cái bà đội luôn chỉ có quận 7 tôi chịu khó tôi chạy nhiều chút xíu thôi tại quận 7 nó đặc thù đó, quận 7 chạy lên chạy xuống rồi xong rồi tới ngày tới đó hoài mà nên các bạn à, về nhà đất thì à, kiến thức là gì Nguyễn chia sẻ các bạn ở một cái tầm mà cái tầm đó cũng không, không ảnh hưởng tới chén cơm của ai hết thì các bạn phải thông cảm đó thì khi mà các bạn biết được cái tập này á, thì cái cách bạn làm giá và dịch vụ nó tốt hơn vậy thôi chứ còn tôi nghĩ các bạn chuyện nhà đất chạy lại chạy chạy đi chạy lại phải một lần mà chạy nhiều lần thôi thuê bà nó cho rồi đi mệt giống như mở công ty vậy đó Bây giờ thành lập giấy phép công ty vô thuê bà triệu đuổi cho mình kia nó chạy đi xong rồi mình ở nhà mình lo mình suy nghĩ kinh doanh sao cho có tiền tôi nói thiệt á trong mấy miếng đất của tôi mà biết không đẹp nhất miếng này đẹp nhất cái miếng này tại miếng này nó vẽ lấy bằng nó lấy thước vẽ mà hiểu không miếng này lấy thước vẽ còn mấy miếng kia là cái dư ờ, vẽ tùm lum hết mấy miếng kia nó không nó không được ngang trăm phần trăm nó không được ngang trăm phần trăm mà nó eo eo một tí còn miếng quận 7 thì nó đâu phải hình chữ nhật đâu bạn nó hình thang á mấy cái miếng quận 7 là hình thang à, ờ, nó xây nhìn nó, nó mình xây cái nhà chữ nhật thôi nhưng mà thật ra đất hình thang còn miếng này ờ, vuông vứt luôn miếng này lấy, lấy cái viết vẽ mà miếng này là cái miếng nằm trong trong trong, trong bình tân này nè đẹp vậy thôi chứ giờ em em kêu anh nói về ờ, hình đất đẹp khó tức là mình nói là cái đẹp là các bạn có thể ừ bỏ tiền ra hay là các bạn có thể điều chỉnh được cái sổ mình cho nó đẹp này nọ kia sổ mới nó thơm mùi màu mùi mã non là nó đẹp rồi ờ, sau tên sổ nó chi tiết nó rõ ràng là nó tất thứ nhìn vô nó mướt mắt mai mốt có đi bán cũng dễ nữa nó bán nhà là chuyện bình thường ông nội ơi nhưng hôm nay bắt maxi nè maxi bữa nay không nhập vô có bán không rồi bye bye các bạn